Xin chào quý anh chị, em tên Tuyền, tư vấn bán hàng tại đại lý Mitsubishi Trung Thượng. Anh chị nào đang quan tâm đến dòng xe Mitsubishi nói chung và chiếc xe Mitsubishi Xpander này nói riêng, vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại là 0936 929 444 anh chị nhé. Và anh chị nào mà chưa có quyết định mua xe với đang tham khảo thôi thì vui lòng đăng ký kênh của em để được cập nhật những chính sách bán hàng, các chương trình khuyến mại từ nhà máy và đại lý bên em em sẽ cập nhật thường xuyên trên kênh YouTube này để anh chị nắm được. Thì hôm nay em sẽ làm một video chia sẻ với quý anh chị về giá bán, giá lăn bánh của chiếc xe Mitsubishi Xpander tháng 2 năm 2020 này. Thì ờ, giá bán của nó thì đang được các đại lý đưa ra các chương trình khuyến mại phụ kiện rất là tốt. Do là sau nửa tháng uh, nghỉ Tết thì các đại lý đều cần doanh số bán hàng do vậy là các đại lý sẽ đưa ra các chương trình khuyến mại này phụ kiện này và giá bán cực kỳ tốt cho quý anh chị khi anh chị mua vào tháng 2 này mặc dù nhà máy vẫn chưa có thông tin chính thức nào để là giảm giá hay là khuyến mại cho khách hàng và giá và niêm yết của nó vẫn là 550 triệu số sàn và 620 triệu số tự động thôi nhưng mà các đại lý thì đã có những động thái rất là tích cực giúp cho việc là đẩy nhanh doanh số của chiếc xe Xpander này tháng 2 cao hơn bằng các cái chương trình khuyến mại như là à ờ, đối với lại uh, giá bán và chương trình khuyến mại của tháng 2 thì quý anh chị có hai lựa chọn khi mua chiếc xe Xpander này nhé một là quý anh chị uh, lấy chương trình khuyến mại phụ kiện theo xe hoặc anh chị có thể là giảm trừ trực tiếp tiền mặt thì với lại uh, chương trình khuyến mại theo xe thì chiếc xe Xpander này thì đang được các đại lý đã được từng đại lý áp dụng riêng theo chính sách bán hàng của của riêng mình thì thường là um, các cái chương trình khuyến mại bao gồm là như là dán kính cách nhiệt 3M trải sàn da bọc ghế da cảm biến nùi bọc vô lăng rồi là bè che mưa rồi uh, cam hành trình rồi là sơn phủ gầm Ờ, dây câu bình ắc quy khi hết điện chẳng hạn vân vân vân vân rất nhiều thứ để khuyến mại cho quý anh chị để khi anh chị mua xe có sự lựa chọn hoặc là anh chị có thể ờ, giảm trừ bằng tiền mặt thì hiện tại bây giờ đối với lại chương trình khuyến mại phụ kiện là như vậy còn giảm trừ bằng tiền mặt thì sao thì với cái ờ, chiếc xe Xpander này thì nếu mà khách hàng ở khu vực Hà Nội thì trước thì, giá lăn bánh của nó sẽ là 730 triệu hiện tại bây giờ giá của nó sẽ được giảm 10 triệu còn lại có 720 triệu tới quý anh chị ạ Đấy. còn ờ, đối với số sàn thì giá giá của nó sẽ là 640 triệu so với thời điểm trước đó là 650 triệu anh chị nhé đối với quý anh chị ở tỉnh lẻ thì sao thì đối với số tự động thì ờ, hiện tại bây giờ giá lăn bánh của nó chỉ còn 690 triệu thôi so với thời điểm trước của nó là 6 là 700 triệu với sư tượng và số sàn thì là còn lại là 610 triệu lăn bánh so với thời điểm trước là 620 triệu quý anh chị nhé hiện tại bây giờ bên em đang có sẵn xe đủ màu giao ngay anh chị nhé nếu anh chị cần gấp thì có thể liên hệ với em Tuyền để được giao xe sớm nhất cho anh chị đó thì um, nếu anh chị mua mua xe Xpander này thì bà quan tâm chiếc xe Xpander này muốn được giá tốt hơn muốn được các chương trình khuyến mãi cực nhiều cho mình thì hãy vui lòng liên hệ với em Tuyền theo số điện thoại là 0936 929 44 theo cái số em đang để hotline ở trên cái video này hoặc là anh chị có thể vui lòng comment phía dưới video để số điện thoại để em sẽ liên hệ với quý anh chị hoặc là anh chị có thể add Zalo em theo số hotline đó để nói chuyện Ờ, nhắn tin qua Zalo cũng được ạ đó thì ờ, em sẽ cung cấp chi tiết đầy đủ cho quý anh chị thực ra là trên video này em không tiện chia sẻ thì nó là cái lý do là đây là trong cái ờ, phần bí mật kinh doanh thì mong chị thông cảm thì cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của em à, anh chị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh nếu anh chị chưa đăng ký để giúp em có động lực làm những video tiếp theo cung cấp cho anh chị những thông tin hữu ích liên quan đến chiếc xe Equander hoặc những cái chiếc xe Mitsubishi đang có trên thị trường như là chính sách bán hàng này, chính sách giá bán này, um, các chương trình khuyến mại này hoặc là cả hướng dẫn quý anh chị xử lý các sự cố thường xảy ra đối với dòng xe Mitsubishi này. Ví dụ như cái sự cố um, chảy dầu phục nhún chẳng hạn thì uh, em cũng có chia sẻ cái um, chảy dầu phục nhún của xe, xe Expander này thực thực chất thì nhà máy người ta tìm ra nguyên nhân nguyên nhân chính của chiếc xe của chảy dầu này đó là do là cái điều kiện đường xá của mình và điều kiện khí hậu ờ, nó gây ra cái việc là cái gạt bụi cái lớp gạt bụi của cái phục nhún ấy nó không gạt được hết gây đến một là xước ti hai là xước cái cái ờ, gạt bụi nó nhanh số cấp thì dẫn đến việc là chảy dầu phục nhún là như vậy thì ờ, đối với những anh chị nào đã thay phục nhún rồi thì anh chị nhìn thấy là cái cái cái, cái phục nhún nó sẽ được tăng gia gia cố thêm cái phần ờ, gạt gạt bụi chụp bụi đấy thêm mấy lớp nữa so với lại phục nhún cũ thì nếu mà anh chị nào chưa bị thì anh chị có thể là dùng một số biện pháp khắc phục để giúp cho cái phục nhún của mình không bị Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của em và hẹn gặp lại quý anh chị ở tại video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.